thì dụng cụ mình gồm len miêu cô tông ở đây mình dùng miêu cô tông cuộn 125g nè kim móc mình sử dụng kim móc 4.0mm hoặc là nếu không có mẫu kim này thì các bạn cũng có thể sử dụng cho mình những cái loại kim có đầu kim to gấp đôi sợi len ha cho cái phần áo của mình nó được mềm mại hơn ngoài ra thì còn có một hạt nút để cài điều chỉnh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 một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín và mười Sau khi đã tạo được 59 mũi móc xích liên tiếp với nhau, khi gặp đôi hai đầu len lại thì ta sẽ có một cái độ rộng của phần cổ áo như thế này. Từ 59 mũi móc này tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 và 3 sau đó đâm kim vào chân móc thứ 59 và móc vào đó một mũi kép đơn tiếp tục chân móc thứ 58 cũng móc vào đó một mũi kép đơn tương tự chân móc thứ 57 cũng vậy móc vào đây một mũi kép đơn sau khi đã được 3 mũi kép đơn vào 3 chân móc liên tiếp thì các bạn sẽ tạo cho mình một họa tiết sò ở cái điểm tiếp theo thì cái họa tiết sò này các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân móc kế bên ha ta sẽ bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân thứ ba móc vào đó cho mình một họa tiết sò thì họa tiết sò của mình gồm có ba mũi kép đơn vào cùng một chân móc ha kép đơn thứ nhất tiếp tục mũi kép đơn thứ hai cũng vào chân móc đó luôn nha kép đơn thứ ba nè khi gây nên được 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và cũng đâm kim vào chân móc ta vừa móc ba mũi kép đơn á tiếp tục móc vào đó cho mình ba mũi kép đơn nữa kép đơn thứ nhất nè kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba như vậy là mình hoàn tất được họa tiết sò đầu tiên với 6 mũi kép đơn và xen kẽ là hai mũi móc xích ở bên trên này để móc tiếp mũi móc tiếp theo tương tự ta sẽ bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn nè các bạn sẽ bỏ qua hai chân này ha sau đó móc vào chân thứ ba móc vào đó một mũi kép đơn sau đó di chuyển kim đến chân bên cạnh và móc vào một mũi kép đơn tương tự cho chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn vào đây ta được ba mũi kép đơn liên tiếp vào ba chân móc rồi ha thì tiếp tục ở cái chân móc kế tiếp các bạn sẽ tạo cho mình một họa tiết sò tương tự ta sẽ bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào cái chân móc kế tiếp tương tự như họa tiết sò này nè thì bỏ qua cho mình hai chân kế bên và móc vào chân thứ ba một họa tiết sò họa tiết sò của mình cũng gồm có ba mũi kép đơn cùng một chân móc kép đơn thứ hai nè sau đó kép đơn thứ ba cũng cùng một chân móc khi được 3 mũi kép đơn thì lên hai xích và tiếp tục móc vào đó 3 mũi kép đơn nữa thì ta có mũi kép đơn thứ tư nè mũi kép đơn thứ năm và tiếp tục mũi kép đơn thứ sáu được họa tiết so thứ hai cho cái phần cổ áo của mình rồi thì tương tự bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân thứ ba một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn ta cũng có 3 mũi kép đơn liên tiếp với nhau vào ba chân móc rồi ha thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình tạo thêm một họa tiết sò cho các chân móc kế tiếp thì như vậy mình sẽ có xen kẽ họa tiết sò và ba mũi kép đơn xen kẽ với nhau ha từ đây ta sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng và các cái họa tiết sò của mình các bạn cũng bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một họa tiết sò gồm 3 mũi kép đơn liên tiếp vào cùng một chân móc kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba sau đó gây nên hai xích và tiếp tục ba mũi kép đơn vào cùng một chân móc nữa ta được kép đơn thứ tư nè kép đơn thứ năm và kép đơn thứ sáu cho họa tiết sò này hoàn tất họa tiết sò rồi thì cũng bỏ qua hai chân kế bên và móc vào ba chân liên tiếp với nhau mỗi chân móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc kép đơn thứ nhất cho chân thứ nhất kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba cho chân thứ ba nè làm tương tự đến cuối hàng ha thì ta sẽ có được các cái cụm móc xen kẽ như thế này Sau khi đã móc đến cuối hàng thì ba điểm móc cuối cùng cũng dừng lại ở ba mũi kép đơn vào ba chân móc cuối cùng nè nó cũng tương tự giống như cái điểm đầu tiên ta cũng có 3 mũi kép đơn ở chân đầu tiên ha thì cuối cùng ta cũng có 3 mũi kép đơn cho ba chân móc cuối cùng nè lúc này cái cổ áo của mình nó sẽ có cái độ vòng như thế này đây nó sẽ vòng lại như thế này ha bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp vòng móc thứ hai móc lên cho mình hai mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ hai này mình sẽ tiến hành tăng mũi cho cái vòng móc của mình tức là ở ba chân móc đầu tiên này nè các bạn sẽ có ba chân móc đầu tiên này thì ta sẽ móc vào chân đầu tiên một mũi kép đơn chân móc thứ hai cũng móc một mũi kép đơn ở chân móc thứ ba các bạn sẽ tiến hành tăng cho mình thêm một mũi ở đây tức là chân móc thứ ba này các bạn sẽ móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn cùng một chân móc ha ta sẽ có hai mũi kép đơn vào cái chân móc thứ ba này kép đơn thứ nhất nè tiếp tục kép đơn thứ hai như vậy là lúc này ba mũi móc ở phía dưới mình sẽ tăng được thành bốn mũi ở phía trên ở cái họa tiết sò đầu tiên mà ta gặp thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào khoảng trống nằm chính giữa của họa tiết sò này tức là khoảng trống hai mũi móc xích này nè ta sẽ móc vào đó một họa tiết sò tương tự như họa tiết sò mà mình vừa móc ở bên dưới này gồm 3 mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống ha kép đơn thứ nhất tiếp tục kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba được 3 mũi kép đơn rồi thì móc lên hai mũi móc xích sau đó tiếp tục móc vào đó 3 mũi kép đơn nữa 1 2 và ba ta có được họa tiết sò đầu tiên cho cái hàng móc thứ hai và nó sẽ thẳng hàng với họa tiết sò đầu tiên ở phía dưới nè tiếp tục ở ba mũi móc của ba mũi kép đơn riêng biệt ở đây nè thì ba mũi móc này ta sẽ tiến hành tăng mũi ha các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn sau đó cái chân móc thứ hai là cái chân móc nằm chính giữa này nè các bạn sẽ móc vào đó cho mình 3 mũi kép đơn cùng một chân móc ha kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và tiếp tục kép đơn thứ ba được 3 mũi kép đơn vào chân móc nằm chính giữa rồi thì ta sẽ còn lại một chân móc cuối cùng ở đây thì chân móc cuối cùng này móc một mũi kép đơn lúc này cái cụm chính giữa này của mình sẽ tăng lên được hai mũi móc nè và ta tăng ở chính giữa của cụm ha đây ở phía dưới mình có 3 mũi thì phía trên mình sẽ tăng lên được thành 5 mũi tiếp tục họa tiết sò kế bên này các bạn cũng móc tương tự cho mình giống như họa tiết sò mà mình vừa móc ban nãy á tức ta sẽ gồm 3 mũi kép đơn vào cái khoảng trống chính giữa này kép đơn thứ ba nè sau đó gây nên hai xích và móc tiếp 3 mũi kép đơn nữa Hoàn tất được họa tiết so kế tiếp thì cũng tương tự, di chuyển kim cho mình đến ba chân móc của ba mũi kép đơn riêng biệt ở đây và cũng tăng mũi tương tự giống như cái cụm này nè. Tức là ta sẽ tăng hai mũi vào cái chân móc nằm chính giữa ha. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn. Chân móc nằm chính giữa là chân móc thứ hai sẽ móc vào đó ba mũi kép đơn cùng một chân móc. 1 2 và kép đơn thứ ba sau đó chân móc cuối cùng ta sẽ móc một mũi kép đơn vào đây ta cũng tăng lên được hai mũi móc ở cái cụm này ha ta cũng tăng vào cái chân móc nằm chính giữa nè đây thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm còn lại ha di chuyển kim đến họa tiết sò và cũng móc vào đây một họa tiết sò tương tự ta tiếp tục 3 mũi móc này thì ta sẽ tăng hai mũi ở chân móc nằm chính giữa ta sẽ có 5 mũi cho cái hàng móc này ha một mũi ở đầu một mũi ở cuối và ba mũi nằm ở chính giữa móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng họa tiết sò thì luôn luôn móc cho mình 3 mũi kép đơn kép đơn thứ hai tiếp tục kép đơn thứ ba sau đó lên hai xích và tiếp tục thêm 3 mũi kép đơn nữa thì họa tiết sò của mình sẽ dừng lại ở 6 mũi móc và xen kẽ là hai mũi móc xích ở chính giữa hoàn tất họa tiết sò rồi thì ba chân móc này tăng mũi ở điểm chính giữa ha chân đầu tiên móc một mũi kép đơn chân thứ hai móc 3 mũi kép đơn cùng chân móc và chân thứ ba ta sẽ móc một mũi kép đơn sau đó sẽ móc tương tự cho mình đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng xen kẽ các cái cụm như thế này thì ở cụm cuối cùng nè ta có 3 chân móc thì cụm cuối cùng này nó cũng tương tự giống như cái cụm đầu tiên mà mình móc ở đây tức là ta sẽ tăng một mũi ở cụm đầu tiên thôi nha và cụm cuối cùng ta cũng tăng một mũi thì cái cụm đầu tiên này mình tăng một mũi ở cái chân móc sát cái mũi sò á thì bây giờ các bạn cũng tăng cho mình một mũi ở chân móc sát mũi sò ha thì lúc này chân đầu tiên của ta sẽ là cái chân móc sát mũi sò nè móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn sau đó ở hai chân cuối cùng thì mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc đây sẽ còn hai chân cuối cùng ha mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ta hoàn tất được cái hàng móc thứ hai nè và cũng tăng một mũi ở cuối hàng để tiếp tục hàng móc tiếp theo các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở ờ, cái hàng móc thứ ba này các bạn sẽ không tăng mũi cho mình ha tức là các bạn sẽ móc như sau ở các cái chân móc đầu tiên thì mình sẽ có bốn chân móc đầu tiên nè thì bốn chân móc đầu tiên này các bạn cũng móc cho mình bốn mũi móc nhưng mà ta sẽ không móc vào chân cuối cùng ha chân đầu tiên móc một mũi kép đơn sau đó chân thứ hai móc một mũi kép đơn thông thường thì ta sẽ móc vào hai chân còn lại mỗi chân là một mũi kép đơn nhưng ở đây các bạn sẽ không móc vào chân cuối cùng ha mà ta sẽ móc vào chân thứ ba hai mũi kép đơn cùng chân móc thì như vậy là hàng móc thứ ba của mình điểm đầu tiên cũng dừng lại ở 4 mũi móc và ta sẽ không móc vào chân cuối cùng của hàng phía trên nè ta cũng có được 4 mũi móc tương tự giống như cái hàng phía trên ha sau khi đã có được 4 mũi móc như thế này rồi tiến hành di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò kế tiếp và họa tiết sò thì ta luôn luôn móc vào đó 6 mũi kép đơn xen kẽ là hai xích ha móc vào đây cho mình là một họa tiết sò kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba lên hai xích tiếp tục kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm và kép đơn thứ sáu khi hoàn tất được họa tiết sò đầu tiên cho hàng móc thứ ba thì cụm tiếp theo mà ta móc sẽ là năm chân móc của cái hàng móc bên trên ta sẽ có năm chân móc như thế này thì cái cụm này các bạn sẽ móc tương tự giống như cái cụm ở bên trên mà ta móc á tức là ta sẽ móc vào ba chân móc và các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên và chân cuối cùng ha ta sẽ móc vào ba chân nằm chính giữa móc một cụm tương tự giống cụm phía dưới nè thì ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên sau đó móc vào chân móc thứ hai một mũi kép đơn ha ở cái chân móc tiếp theo là chân móc thứ ba của cụm phía dưới á, sẽ móc vào đó 3 mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và tiếp tục kép đơn thứ ba được 3 mũi kép đơn cho chân móc thứ ba thì chân móc thứ tư sẽ móc vào đó một mũi kép đơn thì mình sẽ có được 5 mũi móc cho cái hàng móc thứ ba này và nó cũng có số mũi móc bằng với số mũi móc của hàng phía trên ta không móc vào chân đầu tiên và chân cuối cùng nè ta cũng có được 5 mũi móc ha và khi đã hoàn tất được 5 mũi móc như thế này rồi tiếp tục di chuyển kim cho mình đến chính giữa của cái họa tiết sò kế bên á và cũng móc cho mình vào chính giữa của họa tiết sò này một họa tiết sò tương tự kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba lên hai xích tiếp tục kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm và kép đơn thứ sáu hoàn tất được họa tiết sò này rồi thì tiếp tục di chuyển kim đến năm chân móc này và cũng móc tương tự cho mình cái cụm giống như cái cụm ta vừa móc ở đây tức là bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn chân thứ ba ta sẽ móc vào đó 3 mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và tiếp tục kép đơn thứ ba được 3 mũi kép đơn vào chân thứ ba rồi thì chân thứ tư sẽ móc một mũi kép đơn và ta sẽ bỏ qua chân thứ năm ha bỏ qua chân thứ năm nè sau đó di chuyển kim đến họa tiết sò và móc vào đai họa tiết sò và làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng họa tiết sò ta sẽ giữ nguyên gồm 3 mũi kép đơn sau đó lên hai xích và tiếp tục 3 mũi kép đơn nữa kép đơn thứ tư nè kép đơn thứ năm và kép đơn thứ sáu hoàn tất họa tiết sò thì năm chân móc này bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn chân thứ ba móc 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc 1 2 và 3 sau đó chân thứ tư sẽ móc một mũi kép đơn ta sẽ bỏ qua chân thứ năm ha móc tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng thì ở cái cụm cuối cùng này nè nó cũng tương tự như cái cụm đầu tiên mà mình móc ở đây thì ta cũng bỏ qua chân cuối cùng là cái chân sát cái họa tiết sò á thì ở bên này các bạn cũng bỏ qua cho mình cái chân sát họa tiết sò sau đó ta sẽ đâm kim vào chân móc kế bên nè móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn và hai chân cuối cùng mỗi chân là một mũi kép đơn và mỗi chân móc ha hai chân cuối cùng này mỗi chân là một mũi kép đơn và mỗi chân móc móc đến cuối hàng thì lên hai xích và quay ngược đầu móc lại thì ta sẽ hoàn tất được hàng móc thứ ba ha ở đây mình vừa hoàn tất được ba hàng móc nè hàng móc đầu tiên là hàng móc định hình hàng thứ hai ta tăng mũi và hàng thứ ba không tăng mũi thì tiếp tục hàng móc thứ tư các bạn sẽ móc tương tự giống như cái hàng móc thứ ba tức là mình sẽ không tăng mũi cho cái hàng móc thứ tư này ở cái họa tiết sò các bạn cũng móc tương tự cho mình như vậy ha đây bốn chân đầu tiên này thì ta sẽ móc vào ba chân đầu tiên thôi bỏ qua chân cuối cùng ha chân đầu tiên móc một mũi kép đơn nè tiếp tục chân thứ hai móc một mũi kép đơn chân thứ ba móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc thì ta sẽ có được 4 mũi móc cho cái hàng móc thứ tư này ta sẽ bỏ qua chân cuối cùng ha và di chuyển kim đến họa tiết sò móc vào đây một họa tiết sò kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba sau đó lên hai xích tiếp tục kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm và kép đơn thứ sáu hoàn tất họa tiết sò rồi tiếp tục di chuyển kim đến cụm 5 mũi tiếp theo cụm 5 mũi này cũng tương tự giống như cái cụm phía dưới ha các bạn cũng bỏ qua chân đầu tiên và chân cuối cùng ta sẽ móc vào ba chân nằm chính giữa thôi nè bỏ qua chân đầu tiên chân thứ hai móc một mũi kép đơn chân thứ ba sẽ móc vào đó ba mũi kép đơn cùng chân móc chân thứ tư móc một mũi kép đơn bỏ qua chân thứ năm và móc tiếp theo cho mình cho đến cuối hàng mình sẽ được cái cụm như thế này khi đã móc đến cuối hàng lên hai xích thì lúc này cái phần cổ áo của mình khi gặp lại nó sẽ có cái form như thế này đây độ xòe của thân áo nó sẽ xòe cúp lại ở phía dưới như thế này ha và trong bốn hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè đây bốn hàng móc mà ta vừa móc này thì hàng móc đầu tiên là hàng móc ta định hình cho phần cổ áo hàng thứ hai là hàng ta tăng mũi đây ta tăng được 5 mũi như thế này nó sẽ nhiều hơn hai mũi móc so với cái hàng móc đầu tiên thì cái hàng móc thứ ba và thứ tư là hàng móc ta không tăng mũi nè ta sẽ móc tương tự giống như cái hàng móc thứ hai là không tăng mũi ha ta sẽ có 5 mũi ở cái cụm nằm chính giữa này đây mình có hàng móc đầu tiên là hàng móc định hình nè hàng đầu tiên là hàng định hình hàng thứ hai tăng mũi hai hàng tiếp theo sẽ không tăng mũi thì tiếp tục cho các hàng móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một hàng tăng mũi và hai hàng không tăng mũi ha hàng tăng mũi tiếp theo sẽ như sau ta sẽ có bốn chân móc đầu tiên này thì hàng móc này ta tăng mũi các bạn sẽ móc vào chân đầu tiên một mũi kép đơn chân thứ hai một mũi kép đơn chân thứ ba cũng móc một mũi kép đơn sau đó ở cái chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn cùng một chân móc ha móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc Như vậy là cụm đầu tiên của hàng thứ tư ta sẽ dừng lại ở 5 mũi móc và nó sẽ nhiều hơn so với cái hàng phía trên một mũi nè và ta sẽ không bỏ qua cái mũi nào hết ha. Hàng đầu tiên là 3 mũi nè, ba hàng tiếp theo là 4 mũi thì hàng thứ năm này sẽ là 5 mũi. Khi hoàn tất được 5 mũi này thì họa tiết sò cũng móc tương tự. 3 mũi kép đơn. Lên hai xích. và tiếp tục 3 mũi kép đơn nữa hoàn tất được họa tiết sò rồi thì di chuyển kim đến 5 cái chân móc của cái cụm ở chính giữa này nè thì hàng móc này mình tăng mũi ha mình đang tăng mũi nên mình sẽ không bỏ qua chân móc nào hết các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân đầu tiên một mũi kép đơn chân đầu tiên ta sẽ móc một mũi kép đơn nè sau đó chân thứ hai cũng móc một mũi kép đơn chân móc thứ ba là chân móc nằm chính giữa của năm cái mũi móc phía dưới này thì chân thứ ba này sẽ móc vào đó ba mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ hai tiếp tục kép đơn thứ ba được 3 mũi kép đơn vào chân móc nằm chính giữa rồi thì hai chân còn lại mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân cuối cùng cũng móc một mũi kép đơn ha ta sẽ không bỏ qua mũi nào hết như vậy là hàng móc này mình sẽ có được 7 mũi móc cho cái cụm này và ta cũng tăng mũi ở chân móc nằm chính giữa của cụm phía trên ha không bỏ qua chân đầu tiên và chân cuối cùng và móc luôn vào đó nè khi hoàn tất được cụm này rồi thì di chuyển kim đến họa tiết sò và móc vào đây một họa tiết sò tương tự sau đó cũng tăng mũi cho cái cụm móc tiếp theo này 5 mũi này thì sẽ có chân đầu tiên và chân thứ hai mỗi chân là một mũi kép đơn chân thứ tư và chân thứ năm mỗi chân là mũi kép đơn và cũng tăng mũi vào chân nằm chính giữa của cụm ha móc vào đây một họa tiết sò nè lên hai xích và tiếp tục ba mũi kép đơn nữa Ở cụm 5 mũi này làm tương tự, mũi đầu tiên móc một mũi kép đơn. Mũi thứ hai một mũi kép đơn. Ở chân móc thứ ba là chân móc nằm chính giữa của cụm 5 mũi phía dưới thì móc 3 mũi kép đơn. hai chân cuối cùng mỗi chân một mũi kép đơn sau đó móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau khi để móc đến cuối hàng ở hàng móc này mình tăng mũi cho nên cái cụm cuối cùng này mình cũng tăng một mũi ở chân móc sát cái mũi sò á đây là chân móc sát mũi sò tăng vào đó cho mình một mũi ha ta sẽ có hai mũi kép đơn vào chân móc này sau đó các chân móc còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn đến cuối hàng thì lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ta vừa hoàn tất được hàng móc thứ năm là hàng móc tăng mũi nè thì khi đã có được hàng móc tăng mũi rồi hai hàng móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình hai hàng không tăng mũi sau đó tiếp tục là một hàng tăng mũi và hai hàng không tăng mũi ha tương tự giống hai hàng ở phía trên này nè quay ngược đầu móc lại và ở những cái hàng mà ta không tăng mũi thì mình sẽ bỏ qua chân móc ha móc cho mình các cái chân móc đầu tiên này mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc hàng móc này mình không tăng mũi nè nên ta sẽ bỏ qua chân cuối cùng này là cái chân sát cái mũi sò và các bạn sẽ lùi lại cho mình một mũi tức là cái chân mà ta vừa móc ở đây móc thêm cho mình một mũi nữa thì lúc này mình sẽ có số mũi móc bằng với số mũi móc của hàng bên trên là hàng tăng mũi á ở họa tiết sò này thì sẽ giữ nguyên số mũi móc cho mình ta có 3 mũi kép đơn sau đó lên hai xích và tiếp tục 3 mũi kép đơn nữa hoàn tất được họa tiết sò cho hàng móc không tăng mũi thì ở đây hàng này ta không tăng mũi nè nên mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên và chân cuối cùng ha nó tương tự giống như hai cái hàng mình không tăng mũi ở bên trên này tức là mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên và chân cuối cùng nè ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên và chân cuối cùng ha và các bạn sẽ thêm mũi cho mình vào chân móc nằm chính giữa của cụm và để dễ thấy mũi móc hơn thì các bạn sẽ để ý cho mình ba cái mũi móc mà mình chụm chân ở phía dưới thì ta sẽ tăng mũi vào cái chân nằm chính giữa của ba cái mũi móc này ha bỏ qua chân đầu tiên và chân cuối cùng móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn chân thứ ba một mũi kép đơn thì cái chân móc tiếp theo là cái chân móc của cái mũi nằm chính giữa ở ba cụm phía dưới nè ở cái cụm ba mũi phía dưới này thì cái chân nằm chính giữa này ta sẽ móc vào đó ba mũi kép đơn một 2 và 3 khi được 3 mũi kép đơn vào chân chính giữa của cụm thì hai chân còn lại mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc hàng này ta không tăng mũi nên sẽ bỏ qua chân cuối cùng ha mình sẽ có cái cụm như thế này và số mũi móc này nó sẽ bằng với số mũi móc của cái hàng ta tăng mũi ở bên trên các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau đó móc thêm cho mình một hàng móc không tăng mũi nữa tương tự như hàng móc mà ta vừa móc và tiếp tục cái phần thân áo này các bạn cứ móc xen kẽ cho mình ha một hàng tăng mũi thì hai hàng tiếp theo sẽ không tăng mũi nè đây phần cổ áo của mình nó sẽ như thế này và từ đây các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự nữa ha ở đây ta sẽ có nè hàng móc đầu tiên là hàng móc định hình thì hàng thứ hai là hàng tăng mũi hai hàng tiếp theo là không tăng mũi và hàng tiếp theo nữa là tăng mũi thì hai hàng kế tiếp sẽ không tăng mũi các bạn cứ móc tương tự như vậy cho mình cho đến khi chiều cao từ cái phần cổ áo từ trên cao này cho đến cái hàng móc ta thêm cuối cùng vừa với cái chiều dài mà các bạn mong muốn cho phần thân áo của mình thì ta sẽ ngưng ha hàng đầu định hình nè hàng tiếp tăng mũi hai hàng không tăng mũi sau đó là tiếp tăng mũi và hai hàng không tăng mũi sau khi đã hoàn tất được chiều dài của thân áo ta sẽ có một hàng tăng mũi và hai hàng không tăng mũi nè ở đây mình có viền lại hai đường viền màu trắng xen kẽ với màu đỏ thì cái cách viền họa tiết này các bạn sẽ thay cho mình các cái mũi đơn để cho cái phần à, lai áo của mình nó được đẹp hơn thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi mũi ha ở cái hàng móc màu trắng là hàng móc ta viền đầu tiên nè thì ở cái cụm họa tiết sò các bạn sẽ giữ nguyên cho mình và ta sẽ tiến hành đổi mũi ở phía trên ta móc mũi kép đơn thì các bạn sẽ thay cho mình hàng màu trắng là các mũi đơn như thế này và cái cách mà mình à, tăng mũi giả mũi nó cũng tương tự giống như các cái hàng phía trên ha chỉ khác là ta thay mũi kép đơn bằng mũi móc đơn cho hàng móc màu trắng này thôi nè và ở cái hàng móc màu trắng này họa tiết sò cũng giữ nguyên cho mình cái số mũi móc ha ta sẽ thay cái mũi kép đơn bằng mũi móc đơn cho cái hàng móc màu trắng này thì cái cách thay như sau ở các cái hàng móc phía trên hàng móc không tăng mũi các bạn cũng bỏ qua cho mình chân đầu tiên và chân cuối cùng thì hàng móc màu trắng này cũng vậy ha ta không tăng mũi nên các bạn cũng bỏ qua cho mình chân đầu tiên là cái chân mũi kép đơn đầu tiên này nè sau đó bỏ qua cái chân này móc vào cái chân kế bên này một mũi móc đơn nè tiếp tục các chân móc kế tiếp mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và ba mũi chụm ở chính giữa của hàng móc các bạn cũng móc cho mình vào chân móc nằm chính giữa của ba mũi cùng chân phía dưới ha đây ba mũi cùng chân phía dưới thì cái chân nằm chính giữa này ta sẽ móc vào ba mũi móc đơn nè sau đó các chân còn lại mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc hàng móc này không tăng mũi nên bỏ qua chân cuối cùng sau đó di chuyển kim đến chân móc của họa tiết sò và sẽ móc vào đây cho mình một họa tiết sò tương tự ha hàng viền màu trắng ở phía trên thì sẽ móc cho mình vào chính giữa của các họa tiết sò còn cái hàng màu đỏ ở đây nè mình có đổi mũi móc đơn cho cái cụm họa tiết sò này cho nên các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chính giữa của họa tiết sò màu trắng ở bên trên đây các bạn sẽ móc chèn luôn cho mình vào các cái mũi đơn của hàng móc màu đỏ ha ta sẽ móc luôn vào cái khoảng trống của họa tiết sò màu trắng bên trên nè móc vào đó cho mình một họa tiết sò gồm 3 mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba lên hai xích và tiếp tục 3 mũi kép đơn nữa thì hai cái họa tiết sò màu trắng của cái hàng viền này mình sẽ móc liền với nhau và ta sẽ không có để lộ cái hàng móc màu đỏ ở này ha hoàn tất được họa tiết sò rồi nè thì lúc này hai cái hàng móc họa tiết sò màu trắng này nó sẽ nối liền với nhau sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái cụm tiếp theo như vậy ha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 mình móc mũi kép đơn nên cái hàng viên này các bạn cũng móc mũi kép đơn và ta sẽ không đổi mũi móc nha móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn sau đó các chân móc kế tiếp mỗi chân cũng móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc các cái mũi đầu tiên này cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha và cũng tương tự giống như các cái hàng móc ở bên trên mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc hàng móc này cũng không tăng mũi nên sẽ móc vào cái chân kế cuối này hai mũi kép đơn và bỏ qua chân cuối cùng ha bỏ qua chân cuối cùng nè thì chân kế cuối sẽ móc hai mũi kép đơn khi đã được cụm đầu tiên bằng các cái mũi kép đơn rồi thì ở cái họa tiết sò các bạn sẽ không móc cái mũi kép đơn cho họa tiết sò nữa mà các bạn sẽ móc cho mình bằng mũi đơn thì cái mũi đơn các bạn sẽ móc luôn cho mình vào 6 chân móc của cái họa tiết sò bên trên đây thì ba chân đầu tiên mỗi chân là một mũi móc đơn nè ở hai xích của họa tiết sò cũng móc cho mình vào khoảng trống này hai mũi móc đơn móc vào đây hai mũi móc đơn sau đó ba chân cuối cùng của họa tiết sò mỗi chân ta cũng móc một mũi móc đơn Sau khi đã đổi mũi hoàn tất cho họa tiết sò của cái hàng viền màu đỏ thì nó cũng tương tự như cái hàng viền màu đỏ bên trên mà mình viền ha. Các bạn cứ móc tương tự cho mình cái hàng màu đỏ bên trên giống như cái hàng mà ta vừa hướng dẫn ở đây nè. Chỉ khác là hai họa tiết sò của màu trắng nó sẽ nối liền với nhau và nó sẽ không để lộ màu đỏ ha. Hàng móc này không tăng mũi nên ta cũng tương tự bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn và ở hàng màu đỏ này mũi kép đơn mình sẽ không đổi mũi nha móc tương tự cho mình cho đến cái cụm chính giữa này và cũng tăng mũi cho mình ở cái chân móc chính giữa của cái cụm 3 mũi phía dưới móc tương tự đến cuối hàng Sau khi đã hoàn tất được hai đường viền màu trắng và hai đường viền màu đỏ cho cái phần lai áo của mình và đổi mũi móc xong thì lúc này cái chiều cao từ phần cổ áo cho đến hàng móc ta thêm cuối cùng nó đã vừa đến cái chiều dài thân của bé rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần cổ áo ở bên trên ha đầu tiên thì sẽ tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái phần cổ áo ở bên dưới nè đây là chân móc đầu tiên ha các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân đầu tiên này sau đó kéo nút ta vừa tạo qua chân móc từ đây sẽ gây nên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 từ đây mình sẽ tạo cái hàng móc đầu tiên cho phần cổ áo nha thì chân móc đầu tiên mà ta móc các bạn sẽ móc cho mình vào chân nằm chính giữa của cái cụm 3 mũi này nè tức là cái chân móc thứ hai khi ta có 3 mũi thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân thứ hai móc vào chân thứ hai này một họa tiết sò và họa tiết sò của mình gồm có hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai khi đã có được hai mũi kép đơn vào cái chân móc nằm chính giữa này rồi thì móc lên một mũi móc xích sau đó tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa kép đơn thứ ba nè và kép đơn thứ tư ta sẽ hoàn tất được họa tiết sò đầu tiên cho cái phần cổ áo và nó sẽ dừng lại ở bốn mũi móc ha xen kẽ là một mũi móc xích được họa tiết sò đầu tiên cho phần cổ áo thì hai họa tiết sò kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình vào khoảng trống giữa cái họa tiết sò ở phía trên này nè là cái khoảng trống mà hai mũi móc xích mình chừa ra ta sẽ móc vào hai cái khoảng trống ở hai bên họa tiết sò này mỗi khoảng trống ta sẽ móc một họa tiết sò đây móc vào khoảng trống đầu tiên này một họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn kép đơn thứ hai sau đó gây nên một xích và tiếp tục hai mũi kép đơn nữa kép đơn thứ ba nè và kép đơn thứ tư được họa tiết sò thứ hai cho phần cổ áo thì tiếp tục di chuyển kim đến khoảng trống còn lại của cái họa tiết sò kế bên này và cũng móc vào đây một họa tiết sò ha kép đơn thứ hai lên một xích tiếp tục kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư ta sẽ có được ba họa tiết sò cho cái phần cổ áo của mình nè đây mình có được ba họa tiết sò đều nhau ha thì các bạn cứ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng họa tiết sò đầu tiên này móc vào chân nằm chính giữa sau đó đến hai họa tiết sò kế tiếp móc vào hai khoảng trống của họa tiết sò của hàng phía dưới nè tiếp tục một họa tiết sò nằm chính giữa của ba mũi này tức là cái chân móc thứ hai nè móc vào đây một họa tiết sò sau đó hai cái khoảng trống kế tiếp của họa tiết sò kế bên này cũng móc vào đó ha sau khi đã móc đến cuối hàng thì ở chân móc cuối cùng này các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc cuối cùng của cái cụm này một mũi kép đơn để mình kết thúc hàng ha từ đây gây nên 3 mũi móc xích quay ngược đầu móc lại thì ta sẽ hoàn tất được cái hàng móc đầu tiên cho phần cổ áo để tiếp tục hàng móc thứ hai á thì khi đã gây nên được 3 mũi móc xích đầu tiên này rồi thì di chuyển kim cho mình đến khoảng trống nằm chính giữa của họa tiết sò đầu tiên mà ta gặp nè cái khoảng trống một mũi móc xích á các bạn sẽ móc vào đó cho mình một họa tiết sò tương tự và họa tiết sò của mình sẽ gồm có hai mũi kép đơn và lên một xích sau đó hai mũi kép đơn nữa ha tức là họa tiết sau của mình sẽ dừng lại ở 4 mũi kép đơn và xen kẽ là một mũi móc xích tiếp tục hai mũi kép đơn nữa được họa tiết sò đầu tiên cho hàng móc thứ hai tiếp tục di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò thứ hai họa tiết sò kế bên mà ta gặp á cũng móc cho mình vào khoảng trống nằm chính giữa đây một họa tiết sò và họa tiết sò của mình cũng dừng lại ở bốn mũi móc ha kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai lên một xích tiếp tục kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư ta được họa tiết sò thứ hai cho cái hàng móc thứ hai họa tiết sò thứ ba thì cũng tương tự di chuyển kim cho mình đến chính giữa của họa tiết sò kế tiếp mà ta gặp và cũng móc vào chính giữa của họa tiết sò này một họa tiết sò gồm 4 mũi kép đơn ta xen kẽ giữa bốn mũi kép đơn này sẽ là một mũi móc xích hai mũi nè lên một xích và tiếp tục hai mũi ta được họa tiết sò thứ ba từ đây các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc nha sau khi móc các cái họa tiết sò cho đến cuối hàng thì để kết thúc cái hàng móc này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc xích thứ ba của ba mũi móc xích ta gây nên ở hàng phía trên này nè thì đâm kim vào chân thứ ba và móc vào đó một mũi kép đơn thì ta sẽ kết thúc cái hàng móc này bằng một mũi kép đơn ha lên ba xích và quay ngược đầu móc lại ở ờ, các cái hàng móc kế tiếp cũng làm tương tự cho mình giống như hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè. Ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái phần cổ áo này nó đủ cái độ rộng để hợp với cái phần thân áo ha. Đây thì lúc này cái phần cổ áo của mình nó sẽ có cái độ bẻ xuống như thế này. Móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự nữa nha. Ở đây mình đã gây nên được bốn hàng móc cho cái phần cổ áo kết thúc cái hàng móc này cũng tương tự đâm kim vào chân móc xích thứ ba của ba mũi móc xích phía dưới và móc vào đó một mũi kép đơn để kết thúc hàng sau đó gây nên một xích kéo và cắt len như vậy là mình vừa hoàn tất được một form áo choàng như thế này với cái phần cổ áo bẻ ra ha đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viền lại toàn bộ cái phần thân áo đầu tiên tạo cho mình một nút ở sợi len màu trắng móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút điểm viền đầu tiên mà ta viền các bạn sẽ dựa cho mình vào các cái hàng móc màu trắng ở bên dưới nè cái hàng móc màu trắng đâu là mặt phải của hàng móc thì các bạn sẽ để cái mặt đó là mặt phải của thân áo luôn ha sau đó mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc phần viền này ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên kéo nút vừa tạo qua chân móc móc lên một mũi móc xích sau đó tiếp tục móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời móc vào đó một mũi móc đơn khi đã được một mũi móc đơn đầu tiên cho chân đầu tiên rồi lên hai mũi xích ở phần thân dưới các bạn sẽ tiến hành bỏ qua cho mình một chân móc nha ta sẽ bỏ qua chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn sau đó lên hai xích tiếp tục bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn lên hai xích bỏ qua chân kế bên móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn lên hai xích ta sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình ha thì mình sẽ viền được cái phần lai áo như thế này các bạn cứ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng thì ở cái phần họa tiết sò của cái hàng màu đỏ này nè ta cũng nối lại bằng các cái chân móc rồi nên các bạn cứ móc tương tự móc lên hai xích bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn lên hai xích móc tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng tạo phần viền cho lai áo thì ở cái chân móc cuối cùng này các bạn sẽ tiếp tục móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào chân móc ta móc mũi đơn cuối cùng này móc thêm vào đó một mũi móc đơn nữa ở cái phần viền cho thân áo bên trên này thì ta sẽ có cái hàng móc mũi đơn của màu trắng nè các bạn sẽ móc cho mình vào trên và dưới của cái mũi móc đơn này móc vào dưới một mũi móc đơn nè sau đó tiếp tục móc vào phía trên của cái mũi này một mũi móc đơn nữa tiếp tục di chuyển kim đến phần trên và dưới của mũi móc đơn kế tiếp và cũng móc vào mũi trên một mũi móc đơn và mũi ở dưới một mũi móc đơn thì như vậy mình sẽ viền lại được cái phần à, thân áo có cái phần viền ha ở cái phần à, thân áo phía trên này thì các bạn sẽ thấy cho mình nè ở đây mình sẽ có các cái chân móc như thế này thì mỗi chân móc như thế này các bạn sẽ đâm kim vào đó và móc cho mình hai mũi móc đơn vào một chân móc ha chân kế bên mà ta gặp nè là chân móc này móc vào đây hai mũi móc đơn tiếp tục chân kế tiếp móc hai mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc hai mũi móc đơn từ đây các bạn sẽ viền lại tương tự cho các chân móc còn lại ha móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc cuối cùng là chân móc đầu tiên của phần cổ áo mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc sau khi đã viền được đến chân móc cuối cùng và là chân móc đầu tiên của cái phần cổ áo bên trên thì tiếp tục ở chân móc cuối cùng là chân móc đầu tiên này móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc ta móc cuối cùng này một mũi móc đơn nữa sau đó ở cái phần viền của cổ áo này các bạn sẽ viền tương tự cho mình giống như cái phần lai áo ở bên dưới này nè mình sẽ tạo các cái khoảng trống tương tự như vậy ha tức là ta sẽ gây nên hai mũi xích sau đó bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn lên hai xích ở một mũi móc xích giữa của cái họa tiết so ở phần cổ áo á, thì các bạn cũng tính là một mũi móc ha ta cũng bỏ qua chân này và móc vào chân kế bên một mũi móc đơn nè tiếp tục lên hai xích bỏ qua chân kế bên móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn lên hai xích khi cái mũi móc mà ta móc là cái chân móc xích của cái họa tiết sò này thì các bạn có thể móc vào chân móc xích cũng được hoặc móc vào khoảng trống chính giữa của họa tiết sò cũng được ha móc vào đó một mũi móc đơn sau đó lên hai xích và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng nha thì ta sẽ viền lại được cái phần cổ áo móc tương tự cho đến cuối hàng sau đó ở cuối hàng thì các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình cái phần thân áo ở bên cạnh tương tự như cái phần thân áo mà mình vừa móc khi đã viền lại được toàn bộ cái phần thân áo của mình thì mình sẽ hoàn tất được một form áo choàng có phần cổ áo như thế này các bạn sẽ may cho mình một hạt nút ở hàng móc ta tăng mũi thứ hai ở cái phần thân áo sau đó mình sẽ cài điều chỉnh vào cái hàng móc thứ hai này ha ở phần cổ áo thì sẽ tạo cho mình một sợi dây để mình có thể cài điều chỉnh cho vừa với phần à, cổ áo của bé ở mỗi đầu dây thì mình có gắn thêm một cục bông cho đầu dây của mình thêm xinh xắn thì cái cục bông này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi ha các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo và trước khi gắn cái cục bông này vào sợi dây các bạn sẽ tiến hành luồn cho mình cái sợi dây này vào trong phần cổ áo trước và cái cách luồn các bạn sẽ luồn như sau nè ta sẽ để cho cái họa tiết sò nằm ở bên dưới của cái sợi dây và ba mũi ba mũi này nằm ở bên trên của sợi dây ha các bạn cứ luồn xen kẽ như vậy mũi sò nằm bên dưới nè sau đó ba mũi tiếp theo sẽ nằm ở bên trên của sợi dây và luồn tương tự cho mình cho đến cuối ha mũi sò nằm bên dưới và ba mũi này thì nằm bên trên sợi dây sau khi đã luồn được sợi dây vào trong phần cổ áo rồi thì lúc này các bạn mới tiến hành gắn cục bông cho mình vào trong cái đầu dây ha ở cái cục bông mà mình tạo này nè ta có hai cái đầu dây á thì hai cái đầu dây này các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào chân móc xích đầu tiên mà ta gặp của cái đầu dây đâm kim vào chân móc xích đầu tiên ha sau đó ta sẽ tiến hành luồn một trong hai sợi dây của cái phần mà ta cột cái cục bông á luồn một trong hai sợi qua cái mũi móc xích mà mình vừa đâm ta tiến hành cột cuốc cho mình một cái điểm ở đây sau đó cắt những cái đoạn len thừa cho cục bông của mình nó được đều và đẹp hơn ta sẽ tiến hành cài nút lại cho phần cổ áo nè sau đó cái sợi dây này cũng giúp cho mình có thể kéo được cái phần cổ áo này cho vừa với phần cổ của bé như vậy là mình sẽ hoàn tất được một mẫu áo choàng như thế này thì đối với mẫu áo này cách tăng size sẽ như sau ở cái phần cổ áo này nè thì cái cách tăng mũi các bạn có thể sử dụng số mũi móc này cho bé từ 0 cho đến 1 tuổi cũng được ha bởi vì mình có cái sợi dây luồn ở đây nè cái sợi dây luồn này nó giúp cho mình có thể thắt vào điều chỉnh cho vừa với phần cổ của bé và cũng tùy vào tay thợ móc có thợ móc lỏng tay có thợ móc chật tay nên đối với những bạn nào mà móc chật tay hoặc là tăng sai cho cái mẫu áo này á thì các bạn có thể bỏ qua cho mình cái hàng móc thứ nhất và ta lấy tổng số mũi móc của hàng móc thứ hai làm chuẩn ha tức là cái hàng móc này các bạn sẽ móc cho mình ở cái điểm này là 5 mũi nè khác với cái hàng móc mà mình hướng dẫn là 3 mũi thì các bạn sẽ tăng cho mình ở đây là hai mũi nữa là ta có tổng cộng là 5 mũi nè thì phần thân áo của mình sẽ có tổng cộng là 8 điểm để tăng mũi mặt trước là 4 nè tiếp tục mặt sau cũng là 4 nè thì mỗi cụm như thế này các bạn sẽ tăng cho mình lên hai mũi ha hoặc là cách tăng mũi thứ hai nếu mà các bạn không muốn cho cái phần cổ của mình nó quá rộng á thì các bạn có thể xen kẽ cho mình ở cái cụm này một cụm ta móc 5 mũi còn một cụm ta sẽ móc 3 mũi ha và cũng chia đều cho mình ở cái phần thân áo này và đối với những size lớn hơn điểm tiếp theo mà các bạn cần tăng tức là tăng ở cái phần cổ áo này nè cái họa tiết sò này một số cái phần ờ, thân áo lớn hơn á nó sẽ không áp dụng bằng cái số mũi móc này nên các bạn sẽ tăng thêm cho mình cái số mũi móc ở cái họa tiết này ở đây mình có 4 mũi cho cái họa tiết sò thì các bạn sẽ tăng thêm cho mình hai mũi nữa tức ta sẽ có 6 mũi cho cái họa tiết sò này ha hoặc là các bạn có thể xen kẽ cho mình các cái hàng móc như thế này tăng thêm cái độ rộng cho họa tiết sò của mình để phần cổ áo của mình nó hợp với phần thân áo hơn ha chúc các bạn thành công